sẽ có như sau. Đầu tiên là ví dụ số 1. Đề bài yêu cầu là giải các hệ phương trình sau. Hệ phương trình số 1, phần A. Phương trình đầu tiên căn 2 nhân x cộng 4y bằng trừ 1. Phương trình thứ hai 2x cộng với 4 căn 2y bằng 5. Thì như thầy đã nói, ở đây thầy chỉ dự, sử dụng đó là phương pháp định thức thôi nha. Chúng ta có phương pháp cộng đại số và phương pháp thế thì các em có thể tự làm. Cái này chúng ta đã được rèn rất nhiều từ lớp 9 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ 1 phần A luôn. Thầy sẽ viết lại hệ phương trình căn 2 nhân với x cộng với 4y bằng 1 bằng trừ 1. 2x cộng với 4 căn 2 nhân y bằng 5 Thầy xác định luôn A1 ở đây sẽ là bằng căn 2 B1 bằng 4 C1 bằng trừ 1 A2 bằng 2 B2 sẽ bằng là 4 căn 2 Và C2 sẽ bằng 5 Ok rồi Bây giờ chúng ta sẽ đi tính nhé Tính Định thức đầu tiên D sẽ bằng anh bạn đúng không? A1 B1 A2 B2 đặt vào A1 B1 căn 2 4 2 4 căn 2 Bây giờ chúng ta sẽ tính này, tích đường chéo xuống này. Căn 2 nhân với 4 căn 2 Căn 2 nhân căn 2 thì bằng 2 2 nhân 4 vậy là 8 Trừ đi 2 nhân 4 đây cũng là 8 bằng 0 D bằng 0 rồi đúng chưa Tiếp tục đến DX Anh bạn cầm bát C1B1 C2B2 C1 là gì? Trừ 1 B1 là 4 C2 là gì? 5 B2 là 4 căn 2. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tính này. Trừ 1 nhân với 4 căn 2. Vậy nó sẽ thành là trừ 4 căn 2. Đúng chưa? À, trừ đi 5 nhân 4 trừ đi 20. Chúng ta giữ nguyên như thế này nha. Tại vì ở đây có xuất hiện là căn thì chúng ta không rút gọn được. Tương tự như vậy chúng ta tính DI. DI sẽ bằng gì? anh bạn cầm bát và cuối cùng là ăn cơm A1, C1